đây Câu chuyện em chỉ thấy anh thôi đây Tắt đèn đi, trả lại tâm trí đây Meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây Cứ như mẹ con thân lắm trong khu vườn nhà sách Trong lòng có ông lòng em có anh to She looked at and she